hay vô bạn có biết răng miệng khỏe mạnh là rất quan trọng đối với tất cả mọi người không vệ sinh răng miệng sẽ giúp cho chúng ta tránh được sâu răng nè đau răng nè viêm nướu và rất nhiều vấn đề khác nữa vệ sinh răng miệng bắt đầu từ việc rất là đơn giản và quen thuộc đó chính là chải răng thường xuyên với kem đánh răng ngày hôm nay OneHub sẽ chỉ các bạn tự làm kem đánh răng cực kỳ đơn giản từ những nguyên liệu rất là quen thuộc để làm được kem đánh răng, bạn sẽ cần chuẩn bị một muỗng cà phê bột nở, 1 phần 2 muỗng cà phê muối biển. Bạn nhớ nghiền muối biển cho thật là mịn nha. Và một ít nước sạch. Trộn tất cả những nguyên liệu này vào một cái chén nhỏ và khuấy đều cho tới khi tạo thành một hỗn hợp như bột nhão là các bạn đã thành công rồi đó. Giờ thì chỉ cần chét lên bàn chải rồi chải răng như bình thường thôi. À, chảy bánh răng không ăn được đâu nên bạn nhớ nhổ bỏ sau khi chải răng xong nhé. Các nha sĩ khuyên chúng ta nên chải răng mỗi ngày 2 lần, sáng và tối. Chải thật kỹ tất cả các bề mặt của răng và đừng chải sót cái răng nào hết nha. Bạn cũng có thể rủ gia đình mình cùng thử làm kem đánh răng xem có thành công không nè. Và nhớ giữ gìn vệ sinh răng miệng cho thật tốt nha. Bye bye!